hàng xe xếp hàng rất dài phải đến 3 km từ trạm thu phí pháp vân xuống dưới văn bình thì đến qua cả xã duyên thái qua cả xã văn bình